Đầu tiên là bán kính nguyên tử. Đấy, chúng ta đã thấy rằng đây, đây là đi, đi từ nhóm 1A này, từ trên xuống dưới nhá. Thì liti, natri, kali và rubidi chúng ta hoàn toàn có thể nhìn bằng mắt thường thôi, chúng ta sẽ thấy rằng là nếu coi các nguyên tử này là hình cầu thì rõ ràng liti, natri, kali và rubidi thì rubidi nó dần dần từ trên xuống dưới thì cái kích thước của quả cầu này nó hoàn toàn tăng lên. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là có một cái sự biến đổi ở đây đó là đi từ trên xuống dưới nghĩa là trong một nhóm A theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân thì bán kính nguyên tử sẽ tăng đây hoàn toàn là chúng ta đang dự đoán và lát nữa chúng ta sẽ uh, sử dụng các cái kiến thức đã học để chúng ta giải thích vì sao nhé Đấy. Và con số cụ thể ở đây đó chính là đi từ li ti thì uh, bán kính nguyên tử của chúng ta được đo vào 0,123. Uh, ờ, sau đó là đến nari là 0,157 nanomet, vậy kali là 0,203 và với rubidi là 0,26. Được chưa nhỉ? Với nhóm 2A chúng ta cũng thấy thế đúng không ạ? Đấy. Được chưa? Tương tự với các nhóm A khác cũng thế Thì chúng ta đã thấy ở đây ví dụ bo này Carbon, nitơ, oxy, fluor Đấy, với các con số ví dụ bo thì là 0,08 này Carbon thì là 0,077 uh, ờ, Nitơ là 0,07 Và oxy là 0,066 Và fluor là 0,064 Đấy, tương tự với nhôm silic, phosphor, lưu huỳnh và clo cũng thế. Các con số ở đây nó hoàn toàn nó giảm dần từ 0,125 nanomet với bán kính nguyên tử của nhôm đến phosphor chỉ còn lại 0,11 và đến clo chỉ còn lại 0,099 thôi. Và các nguyên tố còn lại ví dụ như là Gali, Germany, Arsen, Selen và Brom nằm ở các nhóm 3A cho đến 7A của chu kỳ 4, đúng cũng thế, được chưa nhỉ? Và chu kỳ 5 cũng vậy. Indi, Thiết, uh, à, acetimon và telu và uh, iốt cũng thế đúng không ạ? Như vậy theo chiều tăng dần diện tích hạt nhân ở trong cùng một chu kỳ chúng ta thấy này. Ví dụ ở đây. Các cái bán kính nguyên tử này sẽ làm sao ạ? Giảm hay tăng nhỉ? À, giảm dần. Đúng chưa? Thì đây nó là về cơ sở uh, về mặt con số người ta xác định được như thế này bằng các công thức tính toán người ta xác định được như thế này. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ uh, dựa vào đó để chúng ta có thể xây dựng được những cái cơ sở vì sao để đôi khi ở trong các bài tập tự luận thì các thầy cô hay đưa ra là chúng ta phải giải thích các em nhé rồi trong cùng một chu kỳ theo chiều từ trái sang phải thì chúng ta thấy rằng là số lớp E không đổi đúng không ạ Đấy, ví dụ chu kỳ 2 chỉ có hai lớp E thôi đúng không ạ? Chu kỳ 3 có 3 lớp, chu kỳ 4 có 4 lớp. Như vậy số lớp E không đổi. Và khi số